xin Chúa sẽ đều đặc biệt trên đời sống của tất cả mọi người trong chúng con để cho con có thể đón được như muốn cùng ngày trong giai đoạn mới này để cho con bước đi trong như muốn của thánh linh này để cho con được thành công để Chúa được ghi hiện qua đời sống của chúng con để công việc của Chúa được phát triển qua hồi thánh của Chúa tại nơi đây điều thánh vuông tại Việt Nam luôn luôn bước đi trong sự nghiệp ngày ngày chúng con tạ ơn Chúa vì này chúng con công bố rằng linh của sự mệt mỏi đi luôn đi mát coi mệt suốt ngày đây linh của sự buồn ngủ đi ra coi tất cả dân sự suốt ngày đây chúng con cầu bố được ý muốn của chúa được nghe như lời sống của chúng con chúng con tạ ơn chúa chúng con thành kính cầu nguyện trên chúa giêsu christ kính thưa quý thầy thầy chúa à, tôi xin phim đọc một phần đoạn kinh thánh mà tôi sẽ trình bày lẽ thật của chúa trong buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ đọc kinh thánh ở trong bản cho nên nó hơi khác với cái bản truyền thống của chúng ta ở ờ, cô đi tôi nhất đoạn 2 từ câu số 7 chúng tôi nhận triết lý của thượng đế là huyền nhiệm trước kia không ai biết nhưng từ nghìn xưa thượng đế đã dành sẵn để đem lại cho chúng ta vinh quang muôn đời không một nhà lãnh đạo nào của thế giới biết được huyền nhiệm này vì nếu biết nó họ đã chuẩn đấm đinh chúa vinh quang trên cây thập tử theo thánh kinh huyền niềm đó là những điều chưa mắt nào thấy chưa tai nào nghe và trí loài người chưa hề nghĩ tới nhưng thượng đế đã dành sẵn cho người yêu mến này thượng đế đã nhờ thánh linh tiết lộ cho chúng ta thánh linh dò xét mọi sự kể cả điều sâu điểm của thực đế vì chẳng ai có thể biết những tư tưởng sâu kín trong lòng người trừ là tâm linh của chính người đó cũng thế ngoài thánh linh thượng đế không ai biết được những ý tưởng mầu nhiệm của thượng đế thượng đế ban thánh linh này cho chúng ta không phải thần linh trần gian nên chúng ta biết được những ân tứ của thượng đế khi truyền giảng chúng tôi không dùng từ ngữ triết học nên dùng từ ngữ của thánh linh giải thích những điều thuộc linh bằng ngôn ngữ thuộc linh người không có thánh linh không nhận lãnh những ân tứ của thượng đế chỉ coi như chuyện khờ nhẹ vì phải nhờ thánh linh mới hiểu giá trị ân tứ đó người có thánh linh hiểu giá trị mọi điều nhưng người khác không hiểu họ ai biết được tư tưởng chúa ai dám khuyên bảo người nhưng nhờ thánh linh chúng ta có tư tưởng của Chúa như thế. Amen. Kính thưa Hội Thánh Chúa, chúng ta rất lời cảm ơn Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đã được một sư nhắc ở một niệm, một sư phó bắt này cho chúng ta ôn lại nhớ lại những gì mà Chúa Thánh Linh đã hành động qua 40 năm trước. Và trong thời giờ này thì tôi cần ơn Chúa tôi sẽ trình bày lễ thật của Chúa về thánh linh của Ngài người nhận biết được rằng chúng ta đã rất bế tắc khi mà chúng ta tìm hiểu về lẽ thật của Chúa. Chỉ khi nào thánh linh của Chúa ở trên chúng ta, chúng ta mới hiểu rõ được cái sự mầu nhiệm của lời của trời. Và đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Ở trong cái ờ, đời sống cơ đốc tại ai tại đâu mà có sự thức tỉnh đó chúng ta đều có Chúa Giêsu tất cả mọi người tất nhân đều có Chúa Giêsu thậm chí đôi lúc chúng ta được tái sanh chúng ta được đầy dẫy cái thánh linh chúng ta có ân tứ chúng ta cũng cháy nhưng mà điều gì đã tạo nên sự thức tỉnh đó chính là đức thánh linh đã tạo nên sự khác biệt giữa cơ đốc ở trong cái phần mà Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt đối với những người mà Ngài yêu mình thì nó có hai chi tiết. Tôi sẽ nói đến là Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta với người khác và Đức Thánh Linh tạo nên sự khác biệt giữa chúng mà giữa việc đó do chính tất cả chúng tạo nên chúng ta không thể tạo nên chúng ta không thể tạo nên sự khác biệt người ta có thể dùng sự hút nói của đời này người ta có thể dùng tiền người ta có thể dùng mức quan hệ để nó tạo nên một sự khác biệt nhưng mà sự khác biệt đó đến từ xác thực sự khác biệt đó đến từ thế gian nó không phải là sự khác biệt đến làm nên điều vĩ đại ở trong đời sống của chúng ta và Chúa được vinh hiển qua những sự khác biệt đó chúng ta thấy rõ điều này qua câu chuyện của Eli và Elise đến thứ để tới Chúa chúng ta biết là Elise làm chờ Elise làm chờ nếu như xét về sự khôn ngoan ở đời này nếu như xét về sự thành tích của Chúa nếu như xét về gọi là kinh nghiệm hầu Chúa thì Elise không có cách nào để có thể sánh được với Eli là thầy của mình nếu như xét về phương diện đó thì Elise làm trò không bao giờ không bao giờ có thể đuổi kịp được thầy của mình chứ đừng nói chi là ông tặng cái sự khác biệt giữa ông đối với thầy của mình nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của Eli và Elise có một sự khác biệt rất lớn Elise tuy học trò nhưng mà ông đã làm được những việc gấp đôi thầy của mình có đúng như vậy không thưa đệ tử Elise là học trò Ông đã làm được những việc gấp đôi thầy của mình Và điều gì đã làm sự khác biệt giữa thầy và trò điều gì nó làm ra sự khác biệt giữa em và em không phải là nhiều kinh nghiệm mà có thể làm được chuyện lớn cho đức trời đâu người làm chuyện lớn cho đức trời đó là có thân của chúa ở cùng thân của chúa ở cùng sẽ làm tạo cái sự chúng ta thấy rõ ràng giữa David và Eliab và tất cả các tướng lĩnh của Saul có một sự khác biệt rất lớn chúng ta thấy được David và Goliath có một sự khác biệt rất lớn một con người nhỏ bé nhưng mà làm cho chuyện lớn lao quý này mà chúng ta biết đó sự khác biệt này không phải đến từ David chính thần của Đức Chúa Trời đã tạo nên sự khác biệt này chính thánh linh của Đức Chúa Trời đã tạo nên sự khác biệt này và David đã làm chuyện lớn lao David đã thắng được Goliath David đã làm được chuyện mà vua Saul không làm được David đã làm được cái điều mà tất cả tướng lĩnh của Saul không làm được David làm được điều đó là nhờ thần của Chúa phận chúng ta gấp bội phần thân của Chúa đầy đẫy trên đời sống của chúng ta để rồi chúng ta có thể làm được chiều hướng cho đối trường của thánh con em mình không phải bởi tài năng của chúng ta đâu chúng ta có biết điều đó nhưng mà ở đây chúng ta buông này với nhau không phải là kinh nghiệm của Chúa đâu không phải bởi vì theo Chúa lâu năm đâu không phải bởi chức vụ lớn đâu mỗi ngày tôi bước đi với Chúa tôi đều nói đi là đấng đã tạo nên sự khác biệt giữa hộp thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam và những hộp thánh khác ai ai đã dấn có một chút nào trong đó chúng tôi là những con người sự khác biệt rất lớn là bởi vì Chúa Giêsu ngài có thần của lẽ thật ở cùng ngài làm những kiến thức kỳ phép lạ lớn nào và chính Chúa Giêsu xác nhận rằng thần của Chúa người trên ta ngài đã sức giàu cho ta để nhận tin lành cho người nghèo ngài đã sai ta để ra cho những kẻ được cầm được được tha kẻ mua được sáng và kẻ hảo hiếp được người đó chính Chúa Giêsu xác nhận rằng ngồi từ sáng đến chiều không có cái ý tưởng nào đến để có thể tìm được một bài nhạc nhưng mà có những lúc thì sứ điệp của chúa đổ xuống mà mà ghi chép không kịp đời sống của chúng ta ngày nhập thể trên chúng ta chúng ta là sống một đời sống rất là sung mãn entonces chúng ta bám chặt vào cái linh và xin Chúa giúp đỡ để rồi không bao giờ chúng ta ở trong tình trạng vô hạn cả bởi vì thánh linh của Chúa ở trong chúng ta Ngài sẽ cung cấp sức mạnh cho chúng ta để chúng ta vươn tới có thể cho Chúa có amen không? Tôi ờ, có một cái kinh nghiệm cách đây nó khoảng 5 năm lúc đó thì ờ, tôi có bên Berlin cái ờ, hội thánh ở tại Hanover có mời tôi giảng trong một cái đại hội đại hội đó là đại hội phục sinh và tôi ờ, mời giảng chính ở trong đó thì có bốn năm diễn trẻ à, ờ, tôi mời giảng chính ở trong cái ngày chủ nhật là ngày lễ phục sinh và tôi đi từ đây qua bên đó tôi đi giữa bằng sinh đạo cùng với một số tôi tới chúa còn cái chúa ở tại Berlin khi mà tôi đến đó thì đến vào ngày thứ sáu trưa ngày thứ sáu và cái buổi ờ, cái kỳ lễ này nó bắt đầu từ tối ngày thứ sáu cho đến sáng ngày chủ nhật mà cái bài giảng của tôi là sáng ngày chủ nhật tôi mới giảng và khi mà chiều ngày thứ sáu tôi đến Hanover tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi bị đau răng đúng lúc đó thì cái người trưởng ban tổ chức của chương trình điện cho tôi và nói là mục sư xin mục sư giúp dừng mục sư giảng của tối ngày hôm nay là tối thứ sáu và vâng, một sư giảng hai bài một sư giảng bài nữa vào vào cái ngày ờ, chủ nhật tôi nói là tại sao vậy tại vì ít cái người mục sư mà được mời giảng tối thứ sáu này nè ông ấy cảm thấy khó khó khăn và ông không không giảng được ông xin giảng qua ngày thứ bảy cho nên là xin mục sư giúp dùm và lúc đó tôi cảm thấy là rất là khó khăn tôi nói là thứ sáu là buổi lễ lễ ờ, thương khó mời tôi giảng Lê Phục Sinh bây giờ thứ sáu thì tôi không thể nào giảng bài giảng Phục Sinh được bởi vì nó đang ở trong kỳ thương khó thì lúc đó thì cái người trưởng ban tổ chức nói là vậy thì thưa mục sư mục sư có thể giảng luôn cả thương khó mà nó chỉ còn có mấy tiếng thôi năng tôi điểm nhất người dân nó mệt và tôi nghĩ là chú ơi chú có muốn con giảng không con thì con chưa chuẩn bị bài và tự nhiên có một cái sự cảm động của những linh bảo rằng tôi giảng đi và tôi nhận lời và tôi còn mấy tiếng đồng hồ để mà đi từ đó đi ra tiết sổ tổ chức cộng thêm là soạn bài và với một cái tâm trạng mệt mỏi với một cái gọi là cái văn đông nhất như thế tôi đi ra và các đại tớ sinh viên cái đại hội đó có rất nhiều quốc gia ở châu Âu người ta bay về là bởi vì ở châu Âu thì dễ lắm đi từ nước này qua nước khác giống như đi từ tỉnh này qua tỉnh kia thôi họ về vẫn là đông và khi mà tôi nhé cuộc đời tôi chưa bao giờ mà tôi gặp cái tình cảnh như vậy tôi nhảy một bài nhảy mà tôi không biết là tôi nói cái gì tôi đến đây tôi giảng mà tới mức độ mà tôi nói lên lên tôi nói mà tôi không hiểu nổi tôi nói, tôi vừa nói mà tôi vừa lên chết con đời chúa con nói cái gì vậy ngài đâu rồi Ngài đâu rồi mà tiền con như thế này Tôi cố gắng Các bạn ở đền tới Chúa là những người giảng lời xuống cái gì Đã dở rồi đó Thì lại cố gắng kéo dài Kéo dài thì mong nó chán chết mà nó chán chết bỏ bao nhiêu thời gian bay quẩn tự ý qua đây chán chết ôi tất cả mọi sự phải đó là sụp đổ cách là tận cùng trong đời sống tôi không còn cách nào khác và khi mà một sư địa đạo đó một sư ơi phải lên trên đó để ăn một miếng các đệ các chú biết không buổi sáng khi mà tôi buổi chiều khi tôi đến tôi chưa chia rồi trước khi con đi, con đã hỏi ngài rồi mà, con đã hỏi ngài là con có rảnh không rõ ràng rõ ràng là ngài bật mí cho con là thôi hãy rảnh đi còn đâu có cố tình để làm chuyện này tại sao ngài lìa con tại sao ngài bỏ con cho con kinh nghiệm sự thương không ta cho con trải nghiệm sự thương không để con biết nỗi nhục là gì để con biết được sự cô đơn là gì để con biết được người ta lìa bỏ con như thế nào tôi nói chúa ơi ngài cho con quá sức ngài chiều người còn con không chịu được bởi vì ngài là đức chúa trời ngay ngày hôm sau ngài có thể vinh quang đầy dẫy đầy dẫy được còn con không làm được chuyện đó tôi bị đụng với chúa tôi nói chúa sai con con biết làm gì bản con nhảm làm gì rồi cuối cùng làm gì nhục cả một cái hội thánh bản thân con chúa nói với tôi con đây muốn bước vào sự nguy hiểm con phải trải qua sự thương khó và cho con trải nghiệm sự thương khó để con hiểu được thế nào là nỗi nhục con hiểu được thế nào là sự cô đơn để con hiểu được thế nào là sự gồm bó để rồi con biết ơn ta nhiều hơn con bước đi trong sự khiêm nhường nhiều hơn là cái thương Chúa này mặc dù Chúa nói như vậy nhưng mà tôi dối Chúa tôi nói không không không ngài từ thương có ngài có thể vào với hiện tượng còn con bây giờ người ta sử dụng con cá một cái hội đồng mà có con cá nhân nữa có con cá nhân được cái ban tổ chức hội đồng người ta rất là đáng tiếc với mời tôi rất tiếc nữa là ngày chủ nhật đã lỡ mời tôi ngày còn một ngày ngày chủ nhật nữa mà ngày nói là ngày chính được đà cái lời người ta nói chỉ trích cái vấn đề giải cứu chỉ trích cái vấn đề giải cứu ma túy chỉ trích cái vấn đề giải cứu ở điện tử họ chỉ trích và họ xí nhục luôn mà trước đừng để cho con phải tủ nhục một cách nghĩ là cô đơn mà đó là do chính bản thân con ngày thứ bảy tôi về chị chiều thứ bảy tôi chị nữa và người ta thấy rõ được chính chúng ta cũng thấy rõ được sự chúng ta thấy điều này qua Elise Elise ông ấy có tạo nên sự khác biệt giữa chính mình với mình không chúng ta xem mấy trăm tiên tri chúng ta là những người của Đức Chúa Trời nhiều điều Chúa vẫn chưa bày tỏ có nhiều điều chúng ta chưa biết được chúng ta phải làm thế nào nhưng mà thánh linh của Đức Chúa Trời ngài sẽ tiết lộ cho chúng ta những điều như vậy chính Chúa Giêsu đã nói trong cái lành giai đoạn 12 câu 16 cái lành giai đoạn 16 câu 12 13 Chúa Giêsu không nhận được những người không yêu mến thánh linh sẽ không nhận được và đó là cái điều mà chúng ta cần phải khát khao đến thưa cái đền tử chúa cách đây 40 năm tôi tin rằng những gì có trong ngày hôm nay cũng không cần tại việt nam thì lúc đó là chưa có mắt làm thấy chưa tay làm nghe và chưa có ai suy nghĩ tới đâu kể cả một sư phụ nào cũng không nghĩ là chuyện này nhưng mà thánh và ngày hôm nay hồ cái quân tập thể được như thế này để ngài chỉ dẫn cho chúng ta để ngài tiếp lộ cho chúng ta để ngài bày tỏ những sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể biết được cơn mưa cuối mùa chúa đã bày tỏ thánh linh của chúa đã bày tỏ cho chúng ta về cơn mưa cuối mùa chắc chắn là chúa đã bày tỏ điều đó thì nó sẽ xảy ra trong, trong một cái cuộc ở việt nam don't, uno, linh đều với nhau